trống quá để anh em không có clip để xem thì thực sự là tôi rất là áy láy đấy chính vì thế là tôi sẽ giãn ra một chút nha anh em nhá chứ còn nếu mà ra liên tiếp 5 clip ấy thì chắc chắn là sẽ có một khoảng thời gian là anh em sẽ không có clip để xem chính vì thế là tôi xin phép anh em là cho giãn một chút nhá cho đến lúc tôi về đấy thì uh, chắc là đến ngày mùng 5 tháng 11 thì là chúng ta sẽ có thể là trực tiếp tương tác với nhau trong những clip mới anh em nhé Ok và tôi cũng xin phép các anh em mà đã ủng hộ donate cho kênh cũng như là đăng ký hội viên thì hiện tại thì tôi cũng chưa thể nào mà tôi có thể thống kê và cảm ơn các anh em ở trong cái clip này được Bởi vì là đây là clip mà tôi sản xuất trước anh em nhé Đấy thì xin phép anh em là sau khi mà tôi trở về tôi làm clip sản xuất lại clip những cái clip về meta mới thì tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những cái đóng góp của các anh em và gửi lời cảm ơn sau như anh em nhé. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ đến với clip ngày hôm nay. Cái clip ngày hôm nay tôi sẽ làm theo yêu cầu của một anh em đấy là anh em Mr Pixel. Anh em Mr Pixel có mong muốn là game today có thể làm cái bộ God Timber. Cho những anh em chưa biết thì God Timber ở đây là Divinity kết hợp với cả Zipper anh em nhé Và cái bộ God kết hợp với cả Razo Có nghĩa là cái bộ Divinity kết hợp với Thunder Spirit Cho những anh em mà không có chơi Dota Đấy thì rất là sẵn sàng rồi anh em nhá hai cái bộ này thì thực ra là đều có thể chơi được Ok à, Hôm nay tôi sẽ chơi một trong hai bộ đó à, Con nào nó ra Nó lên được hai sao thì tôi sẽ chơi anh em nhá Ok Let's go Rồi Đồ cũng rất là ok đấy nhá Đồ được đấy Rồi từ từ đã Tất nhiên là tôi vẫn sẽ chơi gót nên là tôi sẽ lấy những cái món đồ mà thuộc về gót chứ tôi không lấy món đồ sát thủ Mặc dù là tôi đang có bộ sát thủ ở đây Anh em nhá Rồi tôi sẽ lấy cái uh, chén thánh được này Lấy cái chén thánh được Từ từ đã Sẽ lấy cái chén thánh thôi Đấy nhưng mà tôi đang tiếc cái uh, Tôi đang tiếc một cái uh, gậy uh, gậy phép anh em ạ Gậy phép thì có thể ghép được là cái gậy tà ác hoặc là cái uh, huyết trượng Cũng ngon Nên là thôi cứ từ từ đã, bình tĩnh Ui trời ơi, khả năng cao là trận này là chơi zipper đấy Zipper rất nhiều người là, là yêu cầu ấy nhá Đấy, nhưng mà tôi thì tôi cũng không có thời gian để tôi thống kê Đợt này tôi hơi bận nên tôi cũng không thời gian là tôi thống kê xem là ai yêu cầu cái bộ này Đấy, không có thời gian Nhưng mà tôi biết là cái bộ này rất nhiều người là mong muốn là tôi chơi con Zipper để nó làm co ở trong cái bộ gót Đấy, hoặc là zipper dồn đồ cho zipper Đấy, anh em nào mà đã từng yêu cầu tôi chơi cái bộ mà kết hợp với con zipper này anh em có thể confirm nhá ở dưới phần comment Rồi ok Tạm thời thì chúng ta cho sát thủ vào giữ máu đã anh em ạ Tôi thực ra là anh em cũng biết cái thói quen của tôi là tôi thường là tôi sẽ ôm rất nhiều bài phía dưới Đấy, thường là sẽ là ôm những cái cặp để những cái cặp mà nó lên được hai sao một cái là tôi bỏ bài tôi đánh luôn chứ tôi không có eco đấy thì bây giờ chúng ta cũng đang trong cái tiến trình gọi là tích bài để có được những cái con hai sao sau đó thì chúng ta sẽ đánh chuỗi thắng anh em nhá ờ, cứ bình tĩnh một vài rau nữa những cái bọn này nó sẽ lên được hai sao hết thôi đấy ui rồi ôi anh em ơi ui rồi ôi đúng quá luôn anh em ạ tôi nói chỉ có chuẩn <laughs> đấy anh em thấy không Đấy, đợi một chút nhưng mà tôi vẫn đợi tôi vẫn đợi anh em nhá tôi vẫn đợi tôi chưa áp cấp vội từ từ cứ bình tĩnh cứ để ở cái um, level uh, thấp ấy hiện tại chúng ta ở level 4 đúng không level 4 là có 50% là ra một tiền đấy 50% là ra một đô nên, nên là thế nào nó cũng sẽ ra được cái con uh, uh, con con gì nhỉ sao breaker sao breaker lên hai sao đấy hoặc là ra được con uh, con heaven bomber lên được hai sao nên là tôi vẫn sẽ để ở level thấp thôi 50% cơ mà 50% ra một đô Nên là cứ bình tĩnh Cứ từ từ Không có gì phải vội cả Chuyện này là có thằng Assassin Nó ra được con gấu Assassin rồi này Chơi Assassin Càng ấy Tất nhiên là tầm này thì chắc là vẫn thua Bởi vì là Là chưa có co Chưa có gây đam Chưa có gây đam anh em ạ nhưng mà sao uh, Breaker lên được hai sao thì khác nhá Đấy anh em thấy không Ui xôi ôi anh em thấy chưa Giờ chỉ cần con Skybreaker ra thôi Tôi chắc chắn tôi up cấp lên Tôi đánh chuỗi luôn anh em ạ Bán nốt con này lấy 10 tiền Bình tĩnh Cái tầm này là mỗi round là tăng được một đô rồi Đấy mỗi round là tăng được thêm một lãi rồi Nên là cứ đánh từ tốn thôi Bây giờ chúng ta có ba con hai sao rồi Bây giờ cho nốt cái con uh, Sky Breaker Sky Breaker với cả sao uh, sao Breaker lên hai sao Vào đánh chuỗi thắng luôn Lấy công nghệ Macron ừ, Khả năng là trận này là tôi chơi Zipper rồi anh em ạ Zipper lên được hai sao rồi Chưa có Thunder Spirit Đấy mạnh ở này Có khi ăn được thằng này luôn Đấy Ui rồi Nhưng mà chưa có công nghệ Mac Chán nhở Ôi <laughs> up con gấu lên hai sao thì hơi phí tiền nhỉ anh em nhỉ nhưng mà thôi uh, đằng nào cũng thắng rồi anh em ạ đánh chuỗi thắng luôn thôi cứ áp đi mua luôn anh em ơi đánh chuỗi thắng luôn <laughs> được của nó thôi bốn con hai sao này là, là là là mạnh lắm rồi anh em ạ bốn con hai sao này là mạnh lắm rồi cái này thì, thì, thì có khi là chỉ cần bốn con thì cũng ăn được chứ nhà có đam rồi heaven bomber là gây được đam rồi này Heaven Bomber là có có ma lăng ở đây là được rồi, bắn trưởng được rồi, mặc dù không có Blink nhưng mà không sao. Bắn trưởng chậm hơn một chút thôi nhưng mà cũng vẫn là mạnh. Đấy. Thậm chí là mấy cái con này nó bớ vào cái con ờ, Heaven Bomber phía dưới thì bắn trưởng sớm quá ngon. Được đấy. Rồi round sau là tự là lên 5 luôn. Ok. Ui anh em ơi. Từ từ nhá, cho con này vào thôi Thêm hai đỏ này Tôi nghĩ là chỉ để level 5 thôi là đủ sức mạnh rồi là Mạnh lắm rồi anh em ạ Thêm được một con thì bây giờ áp cấp thêm một con Thêm con gì Thêm con uh, ờ, Saborico à Saborico thêm vào là có thêm bộ Goblin đúng không Cộng thêm giáp Nói chung là cũng không mạnh lắm Cho thêm vào thêm mỗi cái giáp thôi Chứ còn sức mạnh thì không nhiều Tăng sức mạnh không nhiều anh em ạ đây tôi toàn gặp mấy cái thằng Eco Hay quá anh em ơi <laughs> Đỡ phải áp cấp Được quá nhờ Rồi Ngon Thế là round này tôi có hai tiền á Thêm hai tiền á Úi rồi ôi tôi lại ra cái con con gấu Assassin Nhưng mà tôi không không không không Chuyện này là, là gấu assassin ra cũng chỉ để coi như là bán thôi anh em ạ Còn chuyện này là tôi sẽ chơi là Truy quất đỏ anh em nhá Truy quất đỏ Gấu assassin cũng chỉ để bán Hay là bán luôn gấu assassin nhỉ Tự nhiên nó lại uh, bị, uh, bị Bị bị bị Mất mất hai tiền ấy nhưng mà thực ra nếu mà tôi ờ, cho con gấu assassin này thì cái tỷ lệ ra gấu nó cao ấy Đấy, tự nhiên round sau lại ra thêm con cấu 3 tiền nữa thì round sau là tôi được tận coi như là là, là 5 tiền nữa. <laughs> Ồ. 5 cộng với là 5 là 10, round sau khi được 10 tiền đấy chứ. Thôi được rồi anh em ạ, câu gấu tí đã. Cái tầm này giai đoạn này là giai đoạn tích tiền chứ không phải giai đoạn mà đánh chuỗi thắng đâu. Đánh chuỗi thắng phải có đồ đã. Cứ bình tĩnh. Từ từ. Đấy, tôi còn chưa ghép cái chiến thánh đâu, bởi vì tôi muốn để dành để lấy được cái cái cái cái um, huyết trượng huyết trượng rồi thì gậy tá ác có rất nhiều món là cần phải có cái cái đấy đấy bây giờ bờ linh thì không rồi ui đây anh em thấy không <laughs> ra được con gấu gấu vết luôn này thêm 3 tiền rồi quá ngon anh em ơi thôi được rồi từ từ đã từ tổ đã bây giờ cái con uh, ờ, sao breaker khi là cũng không cần đâu sao breaker bây giờ là là là là hai sao nó cũng yếu thôi bán đi anh em bán đi từ từ đã từ tốn đó áp 6 đã này à, tôi sẽ ghép cái uh, thôi được rồi ghép cái chiến thắng luôn cái tập này phải đánh chút thắng ghép luôn cái, cái giảm hồi chiêu luôn ok rồi Nói chung là tầm này ăn được, ăn được, ăn được. Không sợ, không sợ Tôi còn nhiều con tăng lắm Đấy Ok Đang trên cái con đường đánh chuỗi thắng đây anh em Từ nãy giờ toàn thắng thôi Thắng 4 trận liên tiếp rồi Làm nào để chúng ta có thể là tối ưu được cái cái cái cái đội hình ở trên bàn cờ mà vẫn có thể giữ ở chuỗi thắng cái tầm này nếu mà chúng ta gặp cái thằng Dragon ở, ở top 1 thì chúng ta chắc là cũng có thể ăn được với bốn con hai sao. Tôi nghĩ là vẫn ăn được. Nên là cũng chắc là tôi cũng chưa áp 7 vội anh em ạ. Bình tĩnh. Một vài round nữa. Một vài round nữa. Sức mạnh đội hình thực ra là bây giờ tôi lấy full đồ rồi ấy. Tôi lấy là toàn bộ cái đồ mà tôi có được là tôi lấy hết rồi Nên là bây giờ thực ra sức mạnh đội hình là nó cũng mạnh Nó cũng đủ mạnh để nó có thể chơi được Cũng không cần thiết là phải phải áp cấp lên cấp 7 vội Đấy chúng ta để cấp 6 này chúng ta đây rau này là thực ra là ăn một phát hai tiền luôn Đấy ui rồi anh em ơi Con Ike Ike bây giờ hai con hai sao rồi Được đấy nhở Đấy chuỗi thắng cộng 5 rồi kìa anh em kìa Bây giờ tôi bán gấu đi Bán gấu cho gót vào luôn Ok Đấy, như này là chắc chắn ăn Để chắc chắn ăn được cái thằng kia Kẹp hai gót vào luôn Ủa Thằng này chắc là nó cũng đang đang đang đang rất là muốn là câu được con gấu assassin đấy. Tôi kẹp gót vào rồi anh em ơi, mạnh lắm. Đấy, Heaven Bomber đang gánh kèo này Quá mạnh anh em ạ Thực ra là cái con Thunder Spirit ấy Nó cũng ra khá nhiều ấy nhá Nãy giờ là nó ra được hai con nữa. đấy Mà Thunder Spirit lên được hai sao thì nó cũng rất khỏe Giai đoạn đầu game mà con đấy nó lên được hai sao kẹp vào gót thì khỏe lắm Nhưng mà thôi được rồi Chuyện này chơi uh, cái con Zipper Bởi vì là Zipper có khá nhiều anh em yêu cầu Đấy rất nhiều anh em yêu cầu đấy Từ trước đến nay là tôi thấy rất nhiều anh em yêu cầu cái con này Mà tôi chưa có cái dịp chứ chơi Thì tôi sẽ chơi luôn nhá anh em nhá Đấy cái buổi hôm nay tôi sẽ chơi luôn Để cho anh em coi như là những anh em mà chưa được xem cái con zipper này Nó thể hiện là cái nhân vật chính Thì hôm nay anh em sẽ thấy sức mạnh của zipper Thực ra ấy, là trước đây khoảng 1-2 tuần là tôi đã chơi uh, con uh, ờ, Skybreaker này Là tôi cũng chơi rồi này Đấy, Skybreaker vẫn có thể là là là được top 1 nhá, mà chơi rất khỏe luôn. Lên game đấu với bộ 12 con ấy mà vẫn được top 1. Đấy. Ui ôi, bị cắt chuỗi này, nó khỏe thế nhở Gồm mét 2 sao anh em ạ. Căng thật. Thôi, bây giờ chỉ có hy vọng là gặp cái thằng kia sớm thôi. Chứ còn cái thằng Dragon kia mà gặp cái thằng gấu mét 2 sao thì chắc là cũng mất chuỗi thôi anh em ơi. Đỡ làm sao được. Cách đây uh, ờ, 2 tuần là tôi đã chơi con Skybreaker rồi Đấy Và nếu mà để nói cái bộ Goblin này mà tôi chơi các cái con ở trong bộ Goblin ấy Làm co ấy là tôi đã chơi gần hết rồi Đấy Sao cái thằng này nó trông nó to quá anh em ơi Hiện tại là nó có tới 6 con 2 sao Mà th thực ra ấy, nó là 7 con Tính là hai con uh, ờ, Skybreaker ấy Là nó kết hợp với Sivet là nó thành ba con Skybreaker Tức là nó sẽ có 7 con hai dao Ủa thế thì khả năng có ăn không nhỉ Ăn hơi khó đấy nhở Khó đấy Gậy tá ác này Nhưng mà tôi vẫn muốn có cái huyết trượng trước Tôi vẫn muốn là cái huyết trượng cơ Tôi vẫn muốn là có cái huyết trượng Và ở đây thậm chí là chúng ta có thể ghép được một cái giáp xoay lên 8 không nhỉ? Lên 8 thì thêm được một con uh, con con ách vào. Ách 2 sao vào. Nhưng mà có ăn được không ấy, vấn đề là có lên 8 con liệu có ăn nổi không hay là thôi nhỉ? Tôi nhìn cái đội hình của tôi tôi nghi là không ăn được lắm. Bây giờ phải có một cái con nó kích hoạt một cái bộ gót ấy anh em ạ. Cái con ờ, một con quy giạt lửa kích hoạt bộ gót, sau đó chúng ta up lên cấp 8 chúng ta sẽ có bốn gót kết hợp với bốn đỏ thì nó hay hơn. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa có. Thế này. Hiện tại vẫn chưa chưa xuất hiện bất cứ một con quy giạt nào. Chỉ cần một con sao đi vô thôi chứ tôi cũng chẳng mong chờ gì một con ờ, Grim đâu nhưng mà chưa có. Tôi nghĩ là chắc là phải roll. Tôi sẽ roll một cái để kiếm cái con sao đi vô còn hai đô mà, đúng không? Ủ ôi ra Grim luôn ạ à. Thôi, thôi, được rồi Thế tôi bán gấu luôn Ok chúng ta sẽ kẹp cái bộ gót vào trước đã Gót bốn đỏ vào đã anh em ạ Từ từ Ơ kìa Chết rồi chết Đây đây đây Ui mày thế Mày quá gặp cái thằng này yếu Rồi Round sau là ổn định được đội hình rồi đấy Trận này có hai thằng là nó bị ao ra Đây rồi Như này có khi ăn được đấy Như này có khi ăn được đấy anh em ạ Để xem nào Nó cái tầm này mà chơi uh, Heaven Bomber Đồ thì cũng ngon Có ngọc giảm hồi chiêu Khả năng cắt chuối là cao luôn nếu mà cái con uh, God of War ấy, nó không lên được hai ấy, thì chắc là tôi không nghi cái chiến thắng đâu nhưng mà God of War lên được hai sao. Khả năng ăn là có luôn. Vẫn chưa gặp, gặp vào năm 19 ạ, phải đái thật. Đúng là cuối luôn. God of War mạnh lắm anh em, một con ba đô. Ba đô nhưng mà thực ra ba đô nó không không phải bình thường đâu. Mà đô, ba đô này là ba đô ở trong cái bộ God. Là cái bộ của của chính cái con đấy nó rất khỏe. Ủa Hay chuyện này Heaven Bomber nhỉ God Heaven Bomber à Heaven Bomber cho hơi nhiều luôn Trong khi cái con Zipper tôi chưa, chưa thấy thêm một con nào cả Đấy nhưng mà Heaven Bomber thì tôi cũng chưa khá nhiều rồi Ở trên kênh của tôi tôi nhớ là có ít nhất là phải ba clip tôi làm về con Heaven Bomber rồi Nên là tôi cũng muốn là chuyện này tôi làm con Zipper hơn Anh em ạ Chuyện này tôi vẫn muốn là cái con Zipper làm nhân vật chính hơn Đấy À mà thôi thôi thôi thôi Theo yêu cầu của anh em Mr. Pixel thì chắc chắn là trận này là, là chơi zipper thôi nhá anh em nhá Đây rồi Ăn nổi không Ui rồi Được quá anh em ơi Ăn được rồi Ăn được rồi anh em ơi Ui hay quá nhở Hay thế nhở Ui rồi Được đấy Cắt chuỗi luôn anh em ơi Hay quá 13 trận liên tiếp 13 tiền Quá nhiều tiền để roll Rồi ok roll thôi anh em Roll thôi roll thôi Đây là zipper này Từ từ nhá Một cái nữa Không có gì cả Cái nữa Rồi ok thôi dừng lại Tôi nghĩ là, là, là, là tôi sẽ uh, chơi zipper thôi anh em ạ chuyện này không chơi Heaven Bomber đâu Bán đi đâu Như đã hứa anh em nhá Như đã hứa Như đã hứa Như đã hứa là chuyện này chơi Zipper Tôi sẽ roll con Zipper lên 3 sao Đấy Có thể là round sau tôi tôi chuyển luôn Zipper cho anh em xem luôn Thực ra Heaven Bomber thì, thì Nó khá là khỏe Nếu mà Zipper chưa lên được 3 sao Thì lấy Heaven Bomber cũng mạnh Để giữ máu Rồi roll tiếp rồi Chúng ta sẽ chỉ roll được 8 thôi anh em nhá Khi nào lên được 3 sao thì chúng ta mới lên 9 Tôi thấy là cái con shipper trong trận này nó quá hiếm luôn anh em ạ Rồn mãi nó ra con nào từ nãy giờ là tiền là chỉ để roll cái con đấy thôi mà nó không ra Đấy Có cả tiền cắt chuỗi nhá Tiền cắt chuỗi là 13 tiền Rồi tiền tôi đánh chuỗi thắng nữa mà Đấy Bao tiền không ra ra 21 rồi Ra 21 vẫn chỉ có bốn con anh em ạ Thế này còn lâu mới lên được ba sao Trong khi đấy anh em thấy không Saman này Thằng này lên level 10 rồi ạ Ui phải đái Kiểu đéo không lên được level 10 nhở Ôi Đẩy khiếp cái kia Round 21 level 10 mà vẫn còn nguyên tiền đấy kia Sợ thật sự ấy Ảo thật Rồi tiếp à Rồi từ từ đấy anh em ạ, đang thọt tiền lắm rồi đấy Thọt cả tiền, thọt cả level luôn Tầm này bây giờ, bây giờ tôi, tôi, tôi, cái con cò của tôi ấy Nó vẫn mới chỉ có bốn con Thế này tầm này bao giờ mới lên được ba sao đấy Con này tôi đoán, tôi dự đoán nó phải ra ba mươi mấy mới lên được ba sao mất Trận này làm tôi nhớ lại cái trận mà tôi chơi cái con... Uh, tôi nhớ là tôi chơi cái con gì nhỉ? Con lava Tôi nhớ tôi chơi con lava nó cũng y hệt như này Tôi nhớ cái trận đấu mà cái con lava tôi dồn đồ cho lava làm co ấy Nó cũng phải ra ba mươi mấy nó mới lên được ba, ba sao Đấy Nhưng mà nói chung là nếu mà cố gắng thì vẫn chơi được Thôi được rồi <laughs> Cái khó ấy Nó sẽ lò cái khôn anh em ạ Cứ bình tĩnh Máu vẫn còn nhiều mà Tầm này máu vẫn còn nhiều Mặc dù là bây giờ vẫn có thể là sẽ thua Nhưng mà gót đỏ thì anh em cũng biết rồi đấy Bộ gót đỏ nó sẽ rất nhây Đốt đỏ nó sẽ có thời gian để chúng ta form đủ bộ lên 3 sao Cứ bình tĩnh thôi Trong cái lúc mà roll 3 sao thì chúng ta roll thêm những cái con khác cũng lên 3 sao luôn anh em nhé Tôi là tôi có ý định là roll con ách này Con uh, Swordman Rồi cả cái con uh, Lava nó cũng lên 3 sao luôn Đằng nào chúng ta cũng roll 3 sao ở level thấp rồi Tôi tôi cũng chưa có nhu cầu là form cái bộ 6 đỏ vội đâu. bốn đỏ thôi. bốn đỏ thôi anh em ạ. Nhưng mà bốn đỏ nhưng mà full 3 sao thì nó khác nhá. Nó khỏe lắm. Đấy. Nó không những là máu nó nhiều nhá mà nó đam nó còn to cơ. Như cái bộ 6 đỏ thì nó cũng chỉ là thêm được máu nhiều thôi đúng không? Anh em lên 3 sao thì nó cũng không khác gì là 6 đỏ. À, ví dụ anh em lên được con ách này lên 3 sao thì nó cũng rơi vào tầm khoảng đâu đấy khoảng 3.000 máu rồi. Đấy. Ok Thì nó không khác gì là sáu đỏ mà Các cái con tướng của anh em mà nó lên được ba sao hết Thì nó y như bộ sáu đỏ hơn Nó nó nó còn hơn ấy Nó y như bộ sáu đỏ nhưng mà nó còn hơn Bởi vì là nó có đam Đam to Đấy Bình thường nếu mà chơi sáu đỏ thì nó chỉ là máu trâu thôi Nhưng mà với những cái con bài mà nó lên ba sao ấy Thì ngoài máu trâu ra đam nó còn to nữa Cái skill của nó ấy, đam của nó to Đấy, đánh tay đam nó cũng to hơn Ok Trận này có Assassin Fetch này Assassin Fetch nhưng mà trận này không phải là chơi súng Mà chơi là ốc Ốc làm co Tất nhiên là cái giai đoạn này tôi thua thôi Nhưng mà cũng không sao Chơi gót đỏ để chấp nhận đốt máu nữa anh em ạ Rồi đấy, u bây giờ mới con thứ năm từ từ bình tĩnh đã bây giờ mình có 5 con rồi đấy chúng ta còn bốn con nữa bốn con nữa thôi ở level 8 thì tiền chỉ để roll 3 sao nên là tôi nghĩ là rơi vào tầm khoảng tôi dự đoán là khoảng ra 30 là lên được 3 sao hơi đen trong khi đấy là bọn nó lên level 10 hết rồi kìa anh em cả Bọn nó lên level 10 hết rồi Mấy cái thằng Goblin nó, nó, nó, nó, khô máu rồi đấy Nó lên level 10 nó kiếm hẳn cái con Con uh, ờ, Calong 2 sao luôn Kẹp được vào cái bộ Goblin Mech 6 Goblin 6 Mech Thế là nó có công nghệ Mech Roll Tinh Hoa Chiến thắng là có Tinh Hoa Roll Vớ vẩn comeback ấy Nhưng mà chưa chắc đâu nhá Tôi nhận thấy ở trận này là Goblin đang có một cái trở ngại lớn ở phía trên Nó là cái bọn mết u uh, đều rồi phát ra hai con luôn ạ còn hai con nữa thôi anh em ạ từ từ nhá bình tĩnh nhá rau này khô bảo luôn đi anh em ạ muộn lắm rồi 26 rồi anh em ờ luôn luôn luôn luôn để xem nào con này mua mua hết mua hết đây rồi mua luôn ok đây rồi ua thôi rồi full bàn cờ rồi anh em ạ phải bán bớt đi thôi hết giờ rồi ok ghép luôn cái truyền thánh này Đây, bán cái con God of Light đi Ok mua zipper còn một con nữa thôi Ôi Thằng Goblin này to vãi đái luôn Full 2 sao rồi ạ Level 9 50 đô Quá to Thằng này bây giờ nó cứ lấy tinh hoa thôi Nó kiếm 5 đô thôi đã ờ, ca lông ờ, hai sao đa speed hai sao bom hai sao máy bay hai sao ủa to quá khó nhỉ? thôi hết tiền luôn anh em ơi hết tiền kiếm ờ, zipper ba sao ui đây rồi hay quá ok vậy là đã lên được ba sao bây giờ chúng ta có dừng lại để roll tiếp mấy cái con còn lại lên ba sao không hay là chúng ta lên chín luôn nhỉ tôi nghĩ là chúng ta lên chín luôn tầm này lên chín luôn thôi anh em ạ Trận này nó có nhiều thằng to quá Trận này nhiều thằng to quá Một thằng nó chơi uh, bộ uh, ờ, 5 rồng 5 rồng 9 phép đấy Một thằng chơi lăm rồng 9 phép Một thằng thì, thì Goblin quá xanh luôn này còn máu này còn 75 máu nữa chứ Đấy Này to quá Hiện tại nó đang chơi Saman Nhưng mà tí nữa nó sẽ là lăm rồng 9 phép đấy Tôi nhìn nó giống cái bài đấy lắm Màu giống lắm Nó ra con rồng 5 đô là cũng mua rồi Ui Ui ăn được không Ui ui dồi anh em ơi nhìn kìa Tố vẩn này ăn được Có ăn được không vậy Ăn được không Ăn được không Ui không ăn được Khó Khó đấy Đây có BKB 2 là ăn được Ui rồi sao nó không ra sớm nhở BKB 2 không ra sớm một round có phải là ăn được không Ui giời <laughs> Gặp sớm thế Gặp muộn hơn một round là tôi ăn được rồi Có BKB 2 thế nào cũng ăn được Mà tôi nghĩ là cái bọn kia nó không đủ sức để ăn thằng này đâu Cái thằng Goblin chưa chắc đã ăn được nhá Goblin chưa chắc ăn được Cái bộ Mết Saman ấy Bây giờ nó cũng khá mạnh đấy Cái bộ Mết Saman bây giờ nó cũng rất là mạnh Anh em ạ Đấy, đây là nó là 6 mét kết hợp với 4 Saman rồi chứ nó không phải là là 3 mét kết hợp với cả 4 Saman. Đấy, bình thường là 3 mét 4 Saman là nó đã khá là mạnh rồi. Đây nó đang chơi ở level 10. Tức là nó chơi 6 mét luôn, 6 mét 4 Saman. Rất khỏe đấy. Một trong những cái line up mà cũng đang rất mạnh trong cái thời điểm hiện tại. Ok. Này chơi Glacier à, 6 Glacier. 6 Glacier Lancer 2 sao Chắc là tầm này tôi cũng chưa ăn được U ăn được không? <laughs> Sao gặp thằng nào mình cũng, cũng nghĩ là ăn được ấy nhở Ăn thì đéo được Không ăn được anh em ơi Bây giờ bọn này nó mạnh hết rồi Tôi căn bản là vì làm sao Bởi vì là tôi form mài quá chậm anh em ạ Tôi nó roll nó bị đen quá ấy Tận round 26 mới lên được cái con Con con con uh, ờ, 2 sao À hai đô mà lên được 3 sao Nó quá muộn 27 27 là quá muộn anh em ạ Tầm 27 đấy là nó Chúng ta phải có 3 sao từ lâu rồi Tầm round 21 là phải có 3 sao rồi Dừng ở 8 luôn mà Ở đây tôi dừng ở 8 luôn mà nó còn không ra Đấy Bây giờ tôi còn phải đang phải chật vật tôi tích tiền để tôi lên 9 để tôi kẹp vào 6 đỏ này Đấy, nhưng mà làm gì đã đủ 6 đỏ đâu Vẫn còn đang chưa có con heo chưa có heo, chưa có uh, ờ, Spoon Hunter này Bây giờ ra con heo đi Xin con heo đủ bộ Lên 9 38 <clears throat> máu rồi tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ chịu được hai round nữa hai round nữa thôi anh em ạ Tầm hai round nữa mỗi round mất khoảng chục máu Thế là chúng ta còn 18 máu thôi Cái tầm 18 máu là tôi nghĩ là, là dừng lại rồi Ô thằng kia mất chỗ rồi kìa Đùa Không để ý ờ, Thằng 9m mất bố chuỗi rồi chắc mất cho thằng goblin à nó đái thật chuyện này có hai thằng goblin ờ, đều to nhá ăn được không khả năng là ăn được ấy ăn được ấy ăn được ấy ăn được ấy ăn được ấy con zipper này thì nó lại không sợ con ca lông lắm ui ăn nổi không zipper của tao cũng trâu lắm nhá Zipper tao cũng trâu lắm Ồ Thằng này hai máu mà thua nó đi luôn đấy Ui Không không có mà cũng quay ạ Không được không được không được Thằng này khỏe quá anh em ạ Nhưng mà tôi có chén thánh Ồ còn 20 giây nữa cơ Mày đỡ được không Bắn đi bắn đi Bắn đi Ôi tôi chỉ có cái giáp xoay Phải có cái giáp xoay mới ăn được thằng này Nhưng mà cái chén thánh nó hồi máu cũng kinh đấy chứ Hoa rồi hoa rồi Tầm này nó vẫn chưa chết được à? mà th thằng này thì gặp thằng 9 mét là chết thôi sớm muộn gì cũng chết thôi cò lancer thì mới may ra mới ăn được mà cái thằng uh, à, chuyện này có à, một thằng là nó lên được con lancer hai sao rồi 6 glacier 4 warlock mà cái thằng đấy nó lại sợ cái thằng goblin xanh cái thằng top 1 nó có goblin xanh thì nó cũng sẽ ăn được đâu ui 6 6 glacier 6 Glacier nó, nó có cái con con con Sai Linh rồi kìa. Vai đái thật. Lên 10 có luôn Sai Linh 2 sao ạ. Ngoài chơi như hack à. Thật đấy. Full 5 đô 2 sao luôn. Lancer cũng cũng 2 sao mà mà Sai Linh Assassin cũng 2 sao. Trong khi tôi roll như là tẹt bô ở level 8 mới mãi mới lên được cái con co lên 3 sao nhưng mà co này có 2 đô. 2 đô mà so với cả 5 đô 2 sao thì nó vẫn kém hơn anh em ạ. Yếu hơn. Trận này không biết có lỗi top 3 không đấy Bắt đầu cảm thấy khó đấy Mấy cái thằng ít máu nhưng mà thực ra nó lại mạnh anh em ạ Đây rồi, giáp xoay đây rồi Phải có cái giáp xoay này Có cái giáp xoay này là tôi sẽ ăn được mấy thằng uh, Thằng thằng thằng uh, uh, Có cái con cá lông Cá lông 2 sao không sợ Giáp xoay nó counter cá lông Rồi nhưng mà hiện tại làm nào để tôi có thể đủ 6 đỏ đấy Sợ sự luôn đấy chưa ra một con bất cứ một con heo nào luôn anh em thấy trận này cũng đen không đùa chứ thật là như thế ạ con heo đâu con school hunter đâu rồi school hunter heo hay là là là bad omen ô ui cặp thằng này này mạnh lắm anh em ơi đéo hiểu sao thằng này mạnh thế nhở kẹp vào ba assassin rồi đấy kẹp vào cáo hai luôn và chơi như hack ấy anh em ạ ô nhưng mà ô nhưng mà ô nhưng mà ô ô ô ô nhưng mà ô nhưng mà ui khỏe lắm ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ô nhưng mà ô nhưng mà ô ô ô nhưng mà ô nhưng mà ô nhưng mà ui khỏe khỏe khỏe quá anh em ạ khỏe quá khỏe quá khỏe quá khỏe quá nhưng mà đây là bóng rồi bóng rồi bóng rồi bóng rồi bóng rồi bóng rồi bóng rồi ăn được thằng này thì cũng nó không chả chết được đây nó là cái bóng anh em ạ ô nhưng mà ô nhưng mà ủa không ăn được không ăn được ui nó hồi máu kìa anh em kìa vãi đài thật sự con này, th con này chắc là goblin xanh chưa chắc đã ăn được khỏe quá rồi anh em nhìn đồ kìa <laughs> mẹ vãi cứt thật nhìn đồ nó thôi, thôi thôi thôi đồ này thì chắc cậu vô địch rồi thằng này có khi ăn hết đấy cái thằng này thì làm gì có cái bọn 6 mét 6 mét 4 Saman ăn nổi không nhở Chắc là không ăn được Đây rồi, ui dồi, anh em ơi, mãi nó mới ra là cái con Skull Hunter Đấy nha, bây giờ có Skull Hunter rồi thì cho 6 đỏ vào luôn Anh em ạ Ok, tạm thời thế này đã Về căn bản là bây giờ máu của tôi nó cũng khá thấp rồi Chơi 6 đỏ thì nó vẫn uy tín hơn là chơi 4 gót Thực ra là cái con zipper này này Cái cooldown của nó nó rất nhanh Lên 3 sao nó chỉ có 3 giây thôi 3 giây là nó xoay một phát rồi Nên là cũng không cần thiết là nó phải là 4 gót lắm Đấy nhưng mà Tôi đang tính là cái trận đấu này vào top 3 cái kiểu gì đây Trong khi cái thằng Levin là cái thằng đang mạnh nhất ở trên tất cả luôn Đang mạnh nhất đấy Thằng đấy đang mạnh nhất Đấy còn thằng này Ui nó chuyển sang 5 rồng thật rồi này À nó, nó, nó chuyển sang 5 rồng 9 mét thật Ui rồi ơi thế thì được Được Thay thế thằng này ăn được Thằng này mà bây giờ nó chuyển sang 5 rồng 9 mét thì nó lại ăn được cái thằng Thằng thằng Levin đấy Anh em ạ à, bộ này nó tối thượng rồi Chứ còn 6 mét 6 mét thì lại không ăn được Đấy cái bộ 6m mà kết hợp với 4 Saman thì nó lại yếu hơn mà Nếu mà nó chuyển sang bộ này là nó sẽ ăn được cái thằng Levin kia đấy Yên tâm Levin gặp phải chết ngay Nó dồn đồ, nó không dồn đồ cho con Lancer anh em ạ Nó dồn đồ cho con Sailing cơ Nó dồn đồ cho Sailing để nó kết hợp để nó, nó kiếm cái cái cái cái skill um, clear cho nó nhanh nhưng mà Đấy, clear cho nhanh với cả nó kết hợp với cả ba assassin kẹp thêm con con cáo vào nhưng mà tôi nói thật là nếu mà bật BKB ấy, sau ấy Trước khi bị ăn trưởng ấy thì thế nào cũng chết thôi anh em ạ Silent Assassin nói chung là nếu mà giáp bật sau thì là chết Đấy Nói thế cho nó nhanh Mà chắc chắn là nếu mà Silent Assassin mà dùng đồ ấy Là cái con rồng uh, rồng ba đô ấy nó sẽ focus vào luôn Lúc đấy thì sẽ không bật được giáp Đấy nên là thằng ấy khả năng cao là nó sẽ ra đi ở round tiếp theo Theo tôi dự đoán là như thế đấy <laughs> tôi dự đoán thế nhá Bởi vì là nếu mà mà mà dồn đồ cho xe ấy là chắc chắn ấy là giáp và bkb nó phải bật trước còn nếu mà bật sau thì khẳng định luôn với anh em là không đỡ nổi đấy rồi đuôi gặp tôi kia không biết là có đi không chúng ta đợi một chút biết ngay còn thằng này thì nó to quá rồi anh em ơi rồi hai con ca lông hai sao à hai con ca lông hai sao nhưng mà bây giờ tôi mạnh rồi anh em ơi Úi dồi, tôi xoay như là xoay bùm Cắt bùn luôn này Không ăn được anh em ạ à. Vai đáy thật 9m vẫn không ăn được kìa Ảo rượu vậy Thế ai mới ăn được thằng đấy đây Tôi cũng nghĩ là 9 mét 5 rồng là phải ăn được thằng đấy chứ nhở Chào cái trường hợp vừa rồi là cái trường hợp mà BKB nó bật trước khi ờ, ăn đòn Trước khi cái con con con sai linh nó bị ăn đòn thì BKB nó bật sớm rồi. Đây rồi, Bad Omen. Ok. Thế là chuyện này không có heo luôn anh em ạ. Chuyện này thôi đánh gì con heo nữa nhỉ? Heo ra thay cho Swordman nhưng mà Swordman sắp lên được 3 sao rồi. <laughs> Tôi muốn Swordman lên được 3 sao chơi luôn như còn chơi con heo làm quái gì nữa anh em nhỉ? <clears throat> Cái tầm này thì, thì, thì, thì khả năng là không biết là có ăn được không nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà có Bad này thì cái bộ gót đỏ này nó mạnh lắm. Đấy, nó là mắc binh rồi thì, thì, thì không biết là có ăn được thằng Levin này không nhở Levin bây giờ thì cũng mắc binh nhưng mà chắc gì là nó đã, đã, đã, đã ăn được tôi. Ồ, để xem có ăn được không? 6 Glacier, Sailing Assassin. Càng ấy cũng căng đấy cũng căng đấy không ăn được à anh em ơi khó ăn được không khó khó khó khó khó khó khó thoải mạnh quá anh em ạ chết rồi tôi có vào top 3 không nhở thế mà cái thằng thằng thằng anh em nhìn kìa anh em nhìn cái thằng goblin uh, nhá hai con ca lông hai sao rồi phun bộ rồi mà vẫn thua không <laughs> hiểu kiểu gì có khi lại tôi lại vớ vẩn lại vào top 3 ấy Tôi cứ nghĩ là, là cái thằng ờ, thằng thằng Goblin xanh như thế nó phải top 1 cơ, nhưng mà đâu có phải đâu. Nó thậm chí là nó còn không ăn nổi hai cái thằng kia. Không ăn được tôi luôn. Vậy là cái thằng đấy là nó sẽ là cái thằng top 4 rồi. Anh em ạ, khẳng định luôn là Goblin top 4 rồi. Cái chính ra Goblin cũng không mạnh lắm anh em nhỉ Cái thằng Goblin ấy nó có thua nó sẽ bị lọt rất nhiều máu Trong khi tôi thì tôi cái bộ này nó nhây lắm Bộ gót đỏ này nó chỉ lọt một con thôi mà Mà kể cả lọt nhiều thì nó cũng không nhiều nó có sữa máu <laughs> chính vì thế là khả năng tự tin là trận này là được vào top rồi là top 3 hay là top 2 thôi top 3 hay top 2 29 máu với bộ gót đỏ này thì vẫn là nhiều vẫn là nhiều máu yên tâm Dark Squid Thôi lấy cấm đánh thôi Cấm đánh để trị cái thằng Glacier Thằng Glacier rồi nó khỏe quá rồi Anh em ạ Bây giờ phải làm thế nào để để để đánh được cái thằng Glacier nhỉ? Glacier cho Dark Spirit vào chắc vẫn ăn được. Ui thằng này tôi cũng không ăn được anh em ạ Chết rồi Khỏe quá 9m Ui ăn được này Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ăn được không Ui zipper này anh em này Zipper solo trâu phết anh em ơi Nhìn đồ Đồ này là thế giới rồi Ăn được Ăn được anh em ơi BKB 2 rồi Ăn được Thằng này nó bật BKB lên Nó vẫn coi như là ăn skill của con zipper này như bình thường nhá anh em nhá Skill của Zipper là xuyên BKB luôn Nhưng mà nó xoay ngu quá anh em ạ Xoay toàn trượt Đấy cái thằng Levin nó, nó, nó, nó đánh thằng Goblin gần chết rồi cả 11 máu ra sau thằng Goblin gặp lốt cái thằng 9m này là đi thôi Hoa Cầm hoa luôn Có lẽ chúng ta sẽ phải tìm Marine Kẹp 4 Marine vào Trail 9m kẹp 4 Marine vào Tí nữa tìm 4 Marine thôi Mấy thằng Le... Levin nó còn kẹp thêm cả cả cả cả được một cái con tên Sulami 2 sao vào Vãi đái thật Khỏe thế nhở Ủa vãi lìn thằng Goblin nó, nó áp cái con rồng hai đầu lên ba sao kìa anh em kìa <laughs> Ôi, cái thằng này có vẻ như là chỉ chơi ở 9 rồi nó up cái con này làm content à Youtuber nào đây Dragon này là youtuber ở đâu ra đấy <laughs> Dã man thật sự Up con này lên 3 sao thì chỉ có thể là làm content thôi Nhưng mà đấy đi rồi Top 4 thì lại coi như không có clip up <laughs> Giống tôi thôi Đấy tôi thì cứ phải top 1, top 2 thì tôi mới up clip còn top 4 thì ai áp đâu Đấy, làm content thì cũng phải lựa lựa nào để vào được, được top chứ ừ, Dạo gần đây thì cũng có khá nhiều youtuber làm về cái bộ môn auto chat này Đấy, cũng có rất nhiều youtuber mới làm về auto chat Đây khả năng cao cũng là một youtuber này Ok Để xem là là là là là, là... Uh, còn lại thì là chúng ta có thể được vào top 2 không và khả năng là là hơi khó đấy hai thằng còn lại đều là những cái thằng nó, rất khỏe thằng uh, thằng thằng rồng nó cũng lên được 11 rồi năm rồng 9 mét lên được 11 rồi ăn nổi thằng này không khó nhờ khó quá thằng này nói thật với anh em là chả có thằng nào ăn được khó lắm nhưng mà tôi thực ra mỗi round tôi mất một chút xíu máu thôi cũng không nhiều đâu Đấy, tôi lại ăn được cái thằng 9 mét Ồ Tôi round này gặp 9 mét vẫn ăn được Vậy là bây giờ cái thằng Glacier nó ăn được cả hai anh em ạ Nó ăn được cả hai Bởi vì nó kẹp Marine vào rồi mà đấy nên là nó sẽ ăn được cả hai là bây giờ là cái câu chuyện bây giờ là chúng ta làm nào để vào top 2 thôi mà top 2 ấy là sẽ phải giữ máu chết sau là 9 m mà 9 m thì phải kẹp Merin vào mới ăn được đúng không Rau này gặp 9 m này Chưa có Merin Tôi sẽ kiếm dần mấy con Merin vào anh em nhé Mặc dù là tôi có một cái BKB cuối rồi BKB 2 rồi thì tôi cũng không ngại 9 m này lắm Phải nói thật là như thế cũng không ngại lắm đâu đấy anh em thấy là tôi vẫn ăn được này cái bkb 2 nó giảm sát thương mà nên là cái con này nó hồi nhanh lắm nó không bị đóng đá lâu rất trâu rồi đấy ăn được 9 mét luôn càng quá anh em ơi căng thẳng quá nhở Ui nhưng mà cái thằng 9m nó chuẩn bị lên được con Dragon Clyde lên 3 sao kìa Ui mẹ ơi Vãi đái Thiếu ba con nữa thôi anh em ạ Tôi nghĩ là bây giờ tôi lên kiếm Marine tôi kẹp vào Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi Cái round này thì chúng ta sẽ gặp lại cái thằng 6 Glacier thì, thì cũng chưa cần Gặp lại 6 Glacier chúng ta sẽ còn khoảng 12 máu khoảng 12 máu ở lao sau lao sau là cái thằng uh, thằng 9m ấy nó sẽ gặp cái bóng của cái thằng Glacier. Rao sau sẽ là cái rao mà quyết định xem thằng nào sẽ bị bay màu trước đấy. Nếu mà gặp cái bóng của thằng Glacier mà mà bị đẩy nhiều ấy thì tôi sẽ vào top 2. Đấy. Rất là khó chịu. Đây rồi, ui. Món đồ này quan trọng lắm nhá Nó sẽ giúp tôi tiêu diệt được cái con Lancer Ok Rồi Round này là tôi sẽ gặp cái thằng Glacier này Đấy Tôi có cái món đồ gậy hack là tôi sẽ giết được cái con Lancer đấy Anh em ạ Sẽ giết được con Lancer ở round này nếu mà chúng ta có cái món đồ gậy hack và chúng ta đã có rồi nên là cái round này khả năng là tôi có thể ăn được Ui nhưng mà cái round này gặp 9m ạ 9m thì, thì ăn được không 9m là hơi, hơi, hơi, hơi khó đấy nhở Tầm này mà nó đủ đồ rồi nó cũng khỏe lắm Ui nhưng mà rớt nó giật kìa Giật phát gần chết luôn ạ ok, ok, ok, kìa Đéo nhấc được cái tay lên luôn Đùa kia Nhấc cái tay lên mẹ đéo hiểu kiểu gì ạ Chán thế nhở Ui anh em ơi Ở bên kia tôi ăn được cái thằng 6 Glacier kìa <laughs> Tức là tôi vẫn ăn được cái thằng đấy anh em ơi Ui Thế thì chưa biết được như nào anh em ạ Thế cũng chưa biết được như nào đâu Hiện tại tôi đang thua thằng 9m Nhưng mà tôi lại ăn được cái thằng 6 Glacier cơ Ờ 6 Glacier round này là gặp tôi này, gặp lại này. Round này là gặp lại này. Đấy. Round này mà mà, mà, mà, mà tiễn nó đi luôn thì đừng ngon này. Round này làm quả tiễn thằng thằng Levin này đi luôn được không? Luôn được không nhờ? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? ô ô ô ô ô mày chết rồi mày chết rồi mày chết rồi mày chết rồi ui rồi anh em ơi vào top 2 luôn vớ vẩn là top 1 đi chứ <laughs> anh em nào xem đến đoạn này anh em thử dự đoán là tôi top mấy nào nhá anh em để lại dưới phần comment anh em trích dẫn đúng cái thời gian của cái đoạn này cho tôi để tôi xem là ai xem được cái đoạn này mà không tua nào <laughs> anh em nhá rồi à quên Bây giờ làm gì nhỉ? Bây bây bây giờ kiếm kiếm 4 marine chứ. 4 marine. Trời ơi, tôi bỏ qua con ốc anh em ạ. Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. 4 marine, 4 marine. Ui nhưng mà không kịp, còn có 4 giây. Thử round sau vậy. Hy vọng round này không chết. Round sau, round sau, round sau. Ơ kìa. Đội hình bay bay mẹ hết đội hình luôn ạ. À. Vừa vào cái chết hết luôn đấy á. Ơ kìa. Không không không không không không, đừng chết, đừng chết. Ui nhưng nó có một con Lancer hai sao Thì chết mẹ nó rồi Anh em ơi Ui rồi Đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng Làm nào bây giờ Còn nhiều quá Ui địch còn nhiều quá anh em ơi Còn có 13 máu thôi Ôi giời Đi luôn à anh em đã kịp xịn bán hết chưa nhở Tôi nghĩ là có đến nơi đoạn này Chắc là nó nhanh đến cái mức độ mà cũng chưa Các anh em cũng chưa kịp dự đoán đâu chưa kịp ấn comment thì nó đã bay màu mất rồi Cày thế nhở <laughs> Đùa thật sự thấy luôn Còn 4 giây anh em ạ à. Không đổi kịp Nó ra Tetsulami lúc đấy còn đúng 4 giây Đấy chưa kịp vứt vào Chứ còn lúc đấy mà tôi vứt vào đủ 4 Marine ấy Thì cũng chưa chắc là nó đã ăn được tôi đâu Ôi rồi chán thật sự đấy đùa thề Mà đấy là tôi còn quên lúc mà tôi không để ý cái con ốc ấy nếu mà mua ốc trước là cũng đủ 4 marine rồi Cái cái cái round này là tôi định là cho 4 marine vào rồi ấy chứ <laughs> Coi như đèn anh em ạ Thôi được rồi, anh em